à, vẫn như tiết trước à, cô xin phép là được ghi âm lại à, để bài giảng này cô sẽ đưa trở lại trên hệ thống LMS mà chúng ta có thể lên đó nghe lại hoặc là chúng ta chỉ nghe lại một cái phần nào đó mà chúng ta chưa hiểu hoặc trong mà chúng ta có thể thông tin lại cho các bạn vắng hôm nay à, mình sẽ lên đó để mình xem lại nếu mà chúng ta vắng à, trong quá trình đường truyền có trục trặc gì đó thì chúng ta vẫn có thể lên để chúng ta nghe lại rồi những bạn mà mới vô sau á à, mình xem dụng cụ cô cần à, mình có cần có trong tiết học này thì mình chuẩn bị nha rồi bây giờ những bạn vô sau thì chấp nhận vô trễ thì sẽ không được chơi à, cho nên bây giờ cô sẽ bắt đầu nha rồi đầu tiên à, chúng ta sẽ tham gia khởi động à, với một cái trò chơi à, cô tạm gọi là thủ lĩnh bài 1 à, thì nếu mà em nào ở tiết học vừa rồi à, về chúng ta có ghi bài lại và chúng ta có làm bài tập về nhà à, thì chúng ta sẽ trả lời rất là nhanh à, thì chúng ta sẽ là thủ lĩnh của bài 1 rồi bây giờ cô sẽ gửi cho chúng ta một cái link à, vào trong ô chat rồi có thấy cái link trong ô chat không nào à, mình cứ đăng nhập giống như lần tuần trước nha à, mình ghi lớp trước rồi sau đó mình sẽ ghi tên à, bạn nào giơ tay à, có ý kiến gì hả em rồi chúng ta đã vào rất là nhanh rồi cô cho chúng ta một phút để chúng ta đăng nhập nha À, hiện tại chúng ta đã được 56 bạn vào rồi à, chúng ta đã được 67 bạn rồi các bạn, à, các em mà đăng nhập rồi vào, vào trước mình đợi bạn một chút nha à, chúng ta cứ giữ nguyên màn hình trên điện thoại của mình à, mình đợi các bạn đăng nhập vào cái rồi sau đó cô sẽ bấm bắt đầu rồi cô sẽ nói rồi số lượng hiện tại của chúng ta là 76 người đã đăng nhập vào được rồi rồi nhanh tay lên nha à, những bạn vô sau á, chúng ta bấm vào cái ô chat á, cô có gửi cái link trong ô chat à, mình đăng nhập vào cái link đó mình ghi tên của mình à, để mình tham gia khởi động à, số lượng của chúng ta là 80 à, hơn 50 phần trăm trong lớp rồi rồi chuẩn bị nha à, khi cô bấm bắt đầu à, chúng ta sẽ có 5 giây đếm ngược rồi sau 5 giây đó chúng ta sẽ bắt đầu trả lời các câu hỏi trắc nghiệm nội dung là liên quan đến kiến thức của bài 1 rồi mình bắt đầu nè à, không thấy linh cô ơi các bạn vô sao không thấy linh à, cô đã gửi linh trong ngôi chat phía trước rồi rồi những bạn mà không vô được mình sẽ chơi lượt sau nha rồi có những bạn chuẩn bị về đất rồi Rồi, à, chúc mừng bạn về đích à, đó là bạn Quyên Như 10A10 à, ờ, xin lỗi 11A10 à, và về nhì là bạn Thái Trâm Anh 11A10 à, về ba là bạn Nguyễn Thành Long à, Nguyễn Thành Long không có ghi lớp phía trước cho nên cô không thấy là lớp nào rồi mỗi bạn đều có sai một câu như nhau à, nhưng mà điểm của trò chơi thì được tính thời gian và số câu trả lời đúng à, cho nên là chúng ta cùng số lượng câu sai như nhau nhưng mà chúng ta lại trả lời trước cho nên là điểm chúng ta sẽ cao à, đa số các bạn là sai là cũng có bạn sai à, hai ba câu à, đây là tất cả những câu thuộc về kiến thức bài 1 rồi vậy thì thủ lĩnh của bài 1 là thuộc về à, bạn 10A10 à, Quyên Như à, xin à, 11A10 xin lỗi à, xin chúc mừng Quyên Như nha rồi thì ở bài 1 à, các em đã được tìm hiểu về quá trình hút nước và ion khoáng ở rễ vậy thì nước và ion khoáng ở rễ à, sau khi được hút ở rễ xong à, sẽ vận chuyển vào trong mạch gỗ à, và vận chuyển lên thân à, như vậy thì à, ở thực vật ngoài cái dòng vận chuyển này à, còn có vận chuyển các chất gì nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu à, tiếp bài số 2 là vận chuyển các chất trong cây à, thì mấy em quan sát hình à. à, chúng ta thấy là trong cây luôn luôn có hai dòng vận chuyển thì dòng thứ nhất à, là dòng vận chuyển nước và ông khoáng từ rễ à, lên thân à, và lên lá nuôi đi tất cả các bộ phận khác của cây à, dòng này người ta gọi là à, dòng đi lên à, hay gọi là dòng mạch gỗ à, và dòng vận chuyển thứ hai là các chất hữu cơ được tổng hợp ở lá thì sẽ vận chuyển xuống thân à, và đi xuống rễ thì dòng vận chuyển này người ta gọi là dòng đi xuống à, tên của nó là dòng mạch rây vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu hai dòng này là dòng mạch gỗ và dòng mạch ray à, thì trong quá trình chúng ta tìm hiểu hai dòng này chúng ta sẽ tìm hiểu song song các đặc điểm này à, thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo à, thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu thành phần dịch mạch và thứ ba là, là chúng ta sẽ tìm hiểu là động lực đẩy của dòng mạch à, như vậy thì à, đầu giờ à, cô có yêu cầu chúng ta chuẩn bị là mỗi bạn như vậy một tờ giấy nháp à, vậy thì các em hãy kẻ nhanh à, cái phiếu này vào trong giấy nháp của mình à, và trong quá trình mà chúng ta tìm hiểu hai dòng này thì cô sẽ à, chiếu các ảnh chúng ta nhiệm vụ của chúng ta là sẽ quan sát và theo dõi sách giáo khoa chúng ta sẽ tự chọn ra những từ khóa à, về các nội dung này và chúng ta sẽ điền vào trong phiếu học tập của mình và sau khi hoàn thành xong phiếu học tập à, cô sẽ cho chúng ta chơi một trò chơi đó là dòng quay may mắn à, cô sẽ quay để chúng ta chọn ra được lớp sẽ là lớp đại diện trình bày cái bản phiếu tập của mình và sau khi được chọn lớp xong rồi thì cô sẽ lấy tên danh sách của lớp đó cô sẽ quay thêm một lần nữa để chúng ta chọn người trình bày cho nên là ừ, cả lớp chúng ta phải luôn tinh thần là sẵn sàng à, hoàn thành cái bản phiếu tập của mình à, để chúng ta nếu là người may mắn thì chúng ta sẽ trình bày trước lớp rồi tất cả đã rõ hết chưa nè à, nếu rõ rồi thì có thể comment cho cô số 2 để cô biết chúng ta đã biết rõ hoạt động của mình à, trong nội dung này à, để chúng ta sẽ bắt đầu rồi cảm ơn mấy em các em là đa số chúng ta đã rõ ha rồi đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo là chúng ta sẽ xét cấu tạo của dòng mạch gỗ trước à, bây giờ à, cô cung cấp chúng ta là một cái hình à, hình này là à, cấu tạo của mạch gỗ và bây giờ nhiệm vụ của mình cứ quan sát hình và tốc ký thật nhanh à, vào trong cái phiếu thực tập của mình rồi tiếp theo à đến cấu tạo của dòng mạch ray à, cũng giống như vậy à, chúng ta sẽ quan sát hình à, chúng ta vừa quan sát hình xong rồi chúng ta có thể nhanh tay và nhanh mắt thì chúng ta sẽ kết hợp với nội dung trong sách giáo khoa chúng ta chọn ra những từ khóa nói về cấu tạo của dòng mạch ray à, và cấu tạo xong rồi thì chúng ta sẽ xét tiếp đặc điểm thứ hai là về thành phần dịch rồi thành phần dịch chúng ta cũng sẽ à, xét thành phần dịch của dòng mạch gỗ trước rồi à, mình nhớ thế này ở bài 1 chúng ta đã học rồi thì dòng mạch gỗ nó chính là dòng đi lên à, dòng đi lên thì chính là do rễ đúng không rễ lấy hút cái gì rồi sau đó mới vận chuyển lên trên thì nội dung này ở bài 1 chúng ta đã học thì chúng ta hãy nhớ lại và chúng ta à, ghi thành phần của dòng mạch gỗ này là gì rồi chúng ta tự ghi vào trong phiếu của mình nha à, tiếp theo à, mình xem coi bây giờ dòng mạch ray dòng mạch ray chính là dòng đi xuống như vậy thì à, ở lá có thực hiện quá trình quang hợp sản phẩm của quang hợp là gì à, kiến thức này chúng ta đã được học ở lớp 10 và à, đầu giờ cô cũng có nói ở bài 1 cô cũng có từng nhắc tới vậy thì chúng ta xem coi à, thành phần chính à, được tạo ra trong quá trình quang hợp là gì vậy thì các chất này nó sẽ được di chuyển xuống à, vậy thì mình xem thành phần dịch trong dòng mạch ray là gì rồi mình tự hoàn trả thiện cái phiếu của mình nha à tiếp theo à, chúng ta sẽ xét tới động lực động lực của dòng mạch gỗ như vậy thì ở dòng mạch gỗ có nghĩa là dòng đi lên à, mấy em tưởng tượng thế này bình thường á, ở các tòa nhà cao tầng à, chúng ta thấy là nước mà muốn đưa lên trên thì chúng ta phải có máy bơm à, đúng không nè nhưng mà ở cây à, nó đâu có máy bơm đâu như vậy thì nó muốn dẫn chuyển từ ở dưới mà đưa lên cao à, có những cây là lên hàng chục mét mấy chục mét như vậy thì trong quá trình đi lên như vậy nó phải có một cái động lực gì đó à, để giúp cho cái dòng này di chuyển lên cao à, vậy thì chúng ta phải xem coi đây là những động lực gì à, chúng ta quan sát hình anh ta thấy là cô có một cái cây nếu mà cô cắt ngang cái thân cây sau đó à, cô dùng một cái áp kế à, cô gắn vào và trên áp kế này à, chúng ta có cột thủy ngân ban đầu thì cột thủy ngân nó sẽ nằm ở mức 1 à, số 1 chỗ này rồi sau một thời gian thì cái cột thủy ngân này nó sẽ dâng lên tới mức số 2 à, vậy thì ta suy nghĩ thử xem à, vậy thì có một cái lực nào đó mà nó đã đẩy cái cột này lên trên vậy thì chúng ta đây là một động lực thì chúng ta xem cái động lực này là động lực gì à, chúng ta hãy ghi vào trong phiếu nha à, tiếp theo à, chúng ta sẽ xét tiếp đọc động lực thứ hai à, động lực thứ hai này mình của cô cũng đã từng nói rồi à, quá trình thoát hơi nước ở lá thì lá thoát hơi nước nước này được lấy từ đâu à, nước này nó sẽ được lấy từ tế bào nhu mô lá bên cạnh và nó cứ lấy lần lượt như vậy vậy thì dòng nước này nó phải lấy từ ở dưới rễ đi lên đúng không nè vậy thì à, một cái lực mà giúp cho à, dòng nước từ bên dưới đi lên nó sẽ liên quan đến nội dung này à, chúng ta cho một cái động lực vào nha và động lực thứ ba à, là ở các phân tử nước à, chúng ta đã được học ở lớp 10 rồi là các phân tử nước có tính phân cực à, như vậy thì à, các phân tử nước này nó sẽ liên kết với nhau đó. và nó sẽ liên kết được với thành mặt à, đây cũng là một động lực à, vậy thì chúng ta đã vừa xét được ba động lực của dòng mạch gỗ à, vậy chúng ta tiếp tục à, xem coi ở dòng mạch ray thì nó nhờ vào động lực nào rồi mấy em quan sát nó thấy đây là lá nè à, đây là tế bào nguồn à, lá hay gọi là tế bào nguồn nơi mà diễn ra quan hợp thì sản phẩm của quan hợp à, là chủ yếu là đường sắt saccharose như vậy thì nồng độ sắt saccharose hay nồng độ các chất này ở lá cao thì nó sẽ được à, vận chuyển xuống thân à, và đi xuống à, rễ hoặc là quả à, thì những nơi đó ta gọi là những nơi chứa tế bào chứa và có thể là nhằm có loại cây thì sẽ là ở thân ví dụ như là mía rồi có những à, cây ở quả ví dụ như là xoài à, hay là những cây ở rễ ví dụ như là à, khoai mì khoai sắn vân vân à, như vậy thì động lực của dòng mạch ray này là do đâu à, nhờ vào động lực nào rồi chúng ta à, có thể tham khảo thêm trong sách giáo khoa chúng ta đọc nhanh à, kết hợp với những gì mà chúng ta quan sát thấy rồi à, đó là nội dung mà chúng ta vừa thực hiện trong phiếu học tập của mình bây giờ à, trong thời gian mà cô sẽ quay vòng quay may mắn để chọn ra lớp nào là lớp đại diện à, để trình bày về cái phiếu học tập của mình trong thời gian này thì chúng ta có thể nhanh tay chúng ta hoàn thiện cái phiếu của mình nha rồi bây giờ trước tiên chúng ta sẽ thực hiện lần quay thứ nhất để chúng ta chọn ra lớp may mắn rồi bây giờ cô sẽ quay để chọn lớp à, xin chúc mừng 11 A9 tiếp tục à, với 11 A9 này thì cô sẽ lấy danh sách của tất cả các bạn trong 11 A9 và các bạn này vẫn có cơ hội như nhau à, chúng ta cùng được nằm trong một cái vòng quay à, rồi các bạn này sẽ được có tên trong vòng quay nha rồi tất cả các bạn đã có tên trong vòng quay rồi à, bây giờ cô xem phải có <laughs> cơ hội như nhau mình không nhường nha rồi bây giờ chúng ta cô sẽ quay nha à, ngay tên bạn nào thì bạn đó sẽ là người trình bày cái phiếu học tập của mình rồi xin chúc mừng bạn Châu Vi à, cô mời Châu Vi mình mở mic lên để mình nói nè Châu Vi có đó không nè mở mic lên đi em Châu Vi à Châu Vi có nghe câu hỏi không à, nếu mà trong quá trình mà chúng ta có thể chưa hoàn thiện được phiếu thì mình cứ thông báo à, mình cứ nói với cô cô sẽ nhường phần đó cho bạn khác còn nếu mà mình trình mình đã hoàn thành được phiếu của mình rồi hoặc là trong quá trình mình hoàn thành có thể là không hoàn thiện à, thì khi mà chúng ta trình bày xong cô sẽ bổ sung à, chúng ta đừng có ngại là chúng ta chưa làm được chúng ta không dám nói rồi châu vi có đó không nè bật Mít lên trả lời cô nha khó quá cô ơi cô sẽ tìm một bạn khác nha à, xin mời bạn võ hồng phong võ hồng phong đâu nè mở Mít lên em rồi nghe hồng phong Chị dạ nghe em chưa làm cô ơi. Sao vậy? Có điện được cái gì không? Dạ không. Sao vậy? Nghe không kịp hả? Dạ không. Không, không kịp sao không nói? Em mới bật mic lên được mà. Ủa em mới bật mic lên được hả? Bây giờ các phiếu học tập của em à, em có hoàn thiện được cái gì không? Dạ chưa. Chưa luôn. Rồi ơi. Rồi. Là bây giờ bạn nào đã ghi được cái những gì trong phiếu học tập của mình nè à, có thể giơ tay phát biểu nè à, Quyên Như 11 A10 à, cô dạy cô mời Quyên Như nha Hoàng cô tắt mít Như hả Như có nói được không Quyên Như rồi Quyên Như mở mít cho em dạ luôn rồi nghe được không dạ được rồi em có thể mở camera luôn không dạ chắc là được chắc là được rồi mở đi em à... ok rồi dạ cô rồi. <clears throat> ở mặt gỗ em tìm được cấu tạo là quảng bào mặt ống và lỗ bên rồi à, thành phần dịch em à, em bây giờ trình bày thế này nè em như ơi bây dạ. giờ khi mà trình bày cấu tạo em trình bày cấu tạo xong của mạch gỗ rồi em sang sang cấu tạo mạch đây dạ. xong đó mình hãy tìm thành hiểu thành phần mình sẽ trình bày thành phần dịch nha dạ ok rồi thì cô là thành phần của ớt thành phần cấu tạo của mạch ray gồm có ống ray tế bào nhu mô lập thể tế bào kèm và bản ray rồi à, tế bào thành phần dịch của mạch gỗ chủ yếu là nước các ion khoáng ngoài ra còn có các chất hữu cơ rồi dạ cô là thành phần dịch của mạch ray uh, là gồm chủ yếu là saccharose các axit ừ. amin hormone thực vật một số chất hữu cơ khác và một số ion khoáng rồi uh, động lực của mạch gỗ là lực uh, là lực hút do thoát hơi nước ở lá lực đẩy là lực liên lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành à, thành thành mặt gỗ rồi à, động lực của mặt ray là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa các cơ quan nguồn và cơ cơ quan chứa rồi, rồi dạ. cảm ơn em rồi cảm ơn em rồi như vậy thì bạn đã trả lời tương đối rất là chính xác à, về à, phiếu thực tập của mình à, cô chỉ lưu ý lại các em một số chỗ thế này đối với cấu tạo của mạch gỗ á, thì chúng ta nhớ là mạch gỗ cấu tạo từ quản bào và mạch ống đây là các tế bào chết rồi ở mạch ray à, thì đây là các tế bào sống đó là ống ray và tế bào kèm được chưa rồi về thành phần dịch thì bạn đã trả lời tương đối chính xác chúng ta chỉ cần lưu ý là chủ yếu thành phần dịch trong mạch gỗ là nước và ion khoáng ngoài ra còn có một số chất hữu cơ được tổng hợp ở rễ à, điều này bạn đã nói đúng rồi đối với thành phần dịch của mạch ray à, thì thành phần chủ yếu đó là saccharose à, ngoài ra còn có các axit amin hormone thực vật rồi các hợp chất hữu cơ và một số ion khoáng đặc biệt là kali rồi đối với động lực của mạch gỗ thì chúng ta lưu ý là là do sự phối hợp của ba động lực này à, bạn đã trình bày à, rất là chính xác và động lực của dòng mạch ray à, là do sự trên lệch về áp suất thẩm thấu à, giữa cơ quan cho à, chính là ở lá và cơ quan nhận à, là ở rễ và ngoài ra cơ quan nhận còn có thể là ở thân à, hoặc là ở quả rồi như vậy thì đối với nội dung bài này à, chúng ta cần lưu ý cần nhớ nè khi xét à, vận chuyển các chất trong cây thì chúng ta sẽ xét về nước vận chuyển nước và vận chuyển các chất hữu cơ vận chuyển nước chính là dòng đi lên à đây chính là dòng mạch gỗ vậy thì vận chuyển các chất hữu cơ chính là dòng đi xuống à đây là dòng mạch ray rồi đối với mạch gỗ thì nó cấu tạo của nó chính là các tế bào chết còn mạch ray nó chính là các tế bào sống rồi thành phần cấu tạo của mạch gỗ thì có quảng bào và mạch ống và thành phần cấu tạo của mạch ray thì có ống ray và tế bào kèm rồi đối với dịch mạch à, thì đối với dịch mạch gỗ à, thì chủ yếu là nước và ion khoáng à, ngoài ra còn có một số chất hữu cơ vitamin à, hormone thực vật rồi thành phần của dịch mạch ray chủ yếu là saccharose à, và một số vitamin à, phytohormone axit amin và một số ion khoáng rồi đối với động lực động lực của dòng mạch gỗ là sự phối hợp của ba động lực à, một động lực đầu trên đó chính là lực hút là do quá trình thoát hơi nước tạo ra à, động lực thứ hai là lực liên kết giữa các phân tử nước à, với nhau và với thành mạch gỗ và động lực đầu dưới à, chính là lực đẩy là do áp suất của rễ rồi động lực của dòng mạch ray là sự chênh lệch về áp suất thẩm thấu của các cơ quan nguồn và cơ quan chứa à, và các em lưu ý một điều thế này giữa dòng mạch gỗ và mạch ray nó có sự liên thông với nhau à, có nghĩa là các chất chơi vận chuyển trong hai dòng này nó có thể lưu thông qua lại với nhau à, chúng ta cứ tưởng tượng nha là chúng ta có hai con đường à, một là con đường điện biên phủ hai là con đường nguyễn thị minh khai à, giữa hai con đường song song đó chúng ta có những con đường nhỏ để chúng ta đi qua lại à, chúng ta cứ tưởng tượng giữa mặt rây và mặt gỗ nó giống như vậy như vậy thì sự lưu thông này nó tạo nên một cái thể thống nhất trong cây à, đó là nội dung cốt lõi mà chúng ta cần nhớ à, bây giờ chúng ta sẽ luyện tập lại à, xem coi qua cái phần mà bạn trình bày và cô đã có nhấn mạnh lại thì chúng ta nhớ được những gì à, và chúng ta sẽ vận dụng để chúng ta trả lời một cái câu hỏi thế này à, qua những đêm ẩm ướt vào buổi sáng à, các em thường thấy là có những giọt nước xuất hiện trên đầu tận cùng của lá à, đối với cây một lá mầm vậy thì hiện tượng này người ta gọi đó là hiện tượng ứ giọt vậy thì mình có thể giải thích nguyên nhân của hiện tượng ứ giọt này là gì rồi đối với câu hỏi này cô cho chúng ta xưng phong nha ai có thể giải thích được à, câu hỏi này thì mình giơ tay ha à, không kịp ghi có bạn nói là không kịp ghi à, không cần phải ghi nội dung là cô đã gửi trên LMS chúng ta chỉ cần theo dõi để hiểu bài à, tham gia các hoạt động để hiểu bài sau đó mình sẽ lên LMS để mình ghi nội dung dung vào trong vở rồi bây giờ ai biết mình giơ tay để mình trả lời nè à, cô mời Nguyễn Thành Long đang đợi cô xem coi có mở mic cho bạn chưa nha rồi Long bật mic lên Long dạ alo cô rồi cũng nghe rõ không cô rồi cô nghe rõ em có thể mở camera không chắc không được cô cô chắc không hả <laughs> rồi không thì thôi rồi bây giờ em hãy trả lời câu hỏi nha em nghĩ là do ban đêm cây hút nhiều nước ừ. rồi nó nước nó vận chuyển lên mặt um, gỗ ừ. theo mặt gỗ rồi. lên trên lá rồi nó thoát ra ngoài rồi nhưng mà qua những đêm ẩm ướt độ ẩm nó không khí nó tươi ban đêm nó nó lạnh á rồi độ ẩm của không khí nó nó tương đối cao làm bảo hòa hơi nước rồi tại sao nữa em nghĩ là cái hiện tượng <laughs> nước ứ động ở đầu tận cuối lá à, là do là do phân tử nước nó liên kết nhau ừ. nước Tạo nên... hay gì nó lên đó thì nó thoát ra đúng không nhưng à. mà phải nước bảo hòa rồi nó không thoát ra được rồi ừ. còn do nguyên nhân gì nữa không um, các phân tử nước thì nó làm sao mà để nó có thể dính lại liên kết à nó có các phân tử nước liên kết với nhau đúng không à, dạ. cho nên là giọt nước nó lên đó thì nó sẽ được liên kết nó sẽ được động lại ở trên đầu tận cùng của lá rồi à, tốt à, cảm ơn em rồi bạn đã trả lời rất là chính xác rồi nha rồi bạn nào muốn à, có thể chúng ta có thể chụp màn hình lại cái phần trả lời của này này à, để chúng ta có thể đọc lại nha rồi tiếp theo à, chúng ta sẽ cùng tham gia để trả lời hai câu hỏi trắc nghiệm à, như vậy thì lúc này trả lời chúng ta sẽ không ghi vào trong ô chat à, chúng ta hãy tự ghi đáp án của mình vào giấy nháp của mình à rồi cô mới phát hiện à, xin lỗi Yến Nhi à cô không có theo dõi hết các phần chat à, cho nên cái phần trả lời của Yến Nhi á, là trả lời đúng à, nhưng mà do cô mời giơ tay cho nên là lúc đó cô không có để ý cái ô chát nha à, cho nên là mình đừng có quê nha <laughs> rồi giờ mình tiếp ha à, đối với câu hỏi này này cô nhắc lại là mình hãy ghi đáp án của mình ra cái giấy nháp sau đó cô sẽ cung cấp thêm một câu nữa rồi à, chúng ta cùng nhau trả lời trên một cái ứng dụng trên một cái đường link cô gửi à, mình cứ nhập là ví dụ như mình chọn một thì ví dụ mình chọn cô ví dụ nha mình chọn là một b đi thì mình sẽ ghi là một b rồi đến câu 2 là mình chọn đáp án gì đó thì mình sẽ ghi là hai gì đó rồi mình đã đọc kỹ câu hỏi số 1 chưa à, mình tự đọc ha câu hỏi nhắc câu hỏi số 1 này được ha rồi bây giờ chúng ta sang câu hỏi số 2 rồi có bao nhiêu đặc điểm sau đây là của dòng mạch gỗ à, người ta cung cấp cho mình 5 đặc điểm rồi sau đó đáp án A là 2 B là 3 C là 4 D là 5 à, vậy thì mình xem coi có bao nhiêu đặc điểm sau đây là của dòng mạch gỗ rồi à, bây giờ mình sẽ tự trả lời nha bây giờ cô sẽ gửi cho các em một đường link vào trong ô chat là mình sẽ tự trả lời cái đáp án của mình nha rồi mình có thấy cái link không nè mình phải bấm vào cái link đó rồi sau đó mình cứ ghi là một gì đó rồi hai đáp án gì đó là mình chọn và mình cứ ghi vào rồi mình sẽ gửi lên à. chúng ta gửi lên xong rồi chúng ta quan sát trên màn hình à, chúng ta sẽ thấy là đáp án của các bạn đã được trả lời trên đây à, có bạn ghi B nhưng mà không có ghi là cái gì B một b hay là 2B chúng ta cùng làm một lần cho hai câu hỏi luôn nha mấy em à có bạn thì nhớ saccharose nhưng mà lại không nhớ saccharose này là nằm trong đáp án A hay B hay C hay D Rồi, cô cho chúng ta 30 giây để trả lời đáp án nha. À, có bạn thì một b có bạn thì một c à, cô đã nhận được 23 26 câu trả lời 28 các em lưu ý là khi mà các em nhìn trên màn hình của cô á ví dụ nha chỗ 1C này nó to lên có nghĩa là trong 1C này nó lớn hơn những chữ khác có nghĩa là có nhiều đáp án trùng nhau thì chữ sẽ mặc định to lên à, để chúng ta hiểu rằng có nhiều bạn chọn trùng với nhau như thế này à, cô đã nhận được 32 câu trả lời của các bạn rồi đã được 33 câu trả lời 35 36 37 là chúng ta đã thấy tới ba mươi mấy câu trả lời nhưng mà thực tế trên này hiện lên chưa đủ có nghĩa là một c là có rất nhiều bạn chọn rồi à, cảm ơn các em bây giờ mình sẽ xem nha à, mình xem coi ai trả lời đúng à. ở câu 1 chất tan mà vận chuyển chủ yếu trong hệ mạch ray à, chính là gì mạch ray có nghĩa là dòng đi xuống mà dòng đi xuống thì chủ yếu là gì saccharose như vậy thì một là một c à vậy thì có bao nhiêu à một c đây là đa số các em chọn một c cho nên là chữ một c của mình à, thấy là nó to hơn các chữ khác rồi tiếp tục đến câu hỏi số 2. À, đối với câu hỏi này thì khi mấy em trả lời mấy em sẽ để ý à, mình xem coi người ta hỏi cái gì. Hỏi ở đây chính là hỏi à, đặc điểm của dòng mạch gỗ. Như vậy thì có bao nhiêu đặc điểm mình sẽ xét xem sự đúng của từng đặc điểm này rồi sau đó mình sẽ chọn à bây giờ cô chiếu lại đưa lại cái hình à, để chúng ta có thể dễ hình dung à, các tế bào là các tế bào ống ray và tế bào kèm à, vậy thì nhìn vào cái hình mình sẽ biết đây chính là sai à, câu này sai rồi gồm những tế bào chết à, đúng không ý này đúng rồi ý số 3 là thành phần thành tế bào được lít nhiên hóa à, đặc điểm này cũng là đúng thì thành tế bào được lít nhiên hóa cho nên là gỗ chúng ta thường thấy là nó rất là cứng rồi đầu của tế bào này gắn với đầu của tế bào kia thành những ống dài từ rễ lên lá vậy thì chúng ta thấy nè từng tế bào này đầu tế bào này nó sẽ à, gắn với tế bào kia theo cái kiểu mà gối đầu lên nhau như thế này à, nó sẽ tạo thành một cái ống dài à, từ rễ lên lá thì đặc điểm thứ tư này là đúng rồi đặc điểm thứ năm gồm những tế bào sống nối với nhau từ lá xuống rễ à, chúng ta đọc vào chúng ta thấy là gì à, sai đúng không à, tế bào đây chính là những tế bào chết chứ không phải là tế bào sống như vậy thì à, đặc điểm thứ năm này là sai à, như vậy thì đối với câu 2 chúng ta sẽ chọn là 2 b à, chúng ta xem lại coi các bạn đã chọn à đây cũng có nhiều bạn chọn à, một c 2 b là đúng ha 2 b này à, có thể là do mấy em chọn một lần á cho nên chữ 2 b này nè nó hiện lên to hơn à, to hơn có nghĩa là nhiều bạn chọn cùng giống với nhau cho nên chữ của nó sẽ hiện to hơn rồi bây giờ nhiệm vụ của các em là về nhà chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này sau đó à, chúng ta sẽ nộp lên trên LMS rồi nếu mà em nào mà đăng nhập ừ, không biết cách nộp lên trên đó thì vẫn có thể tiếp tục nộp trong Padlet rồi chúng ta có thể chụp màn hình câu hỏi này hoặc là chúng ta lên LMS để chúng ta vô đúng khóa học của mình trong đó sẽ có nội dung bài chúng ta cần ghi và câu hỏi này chúng ta sẽ chép bài vào vở trước rồi sau đó chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này rồi chúng ta chụp hình chúng ta gửi lên LMS à, cô sẽ theo dõi cô sẽ xem và cô sẽ phản hồi rồi tiết học của mình đến đây là kết thúc à, chúc tất cả các em học tập thật là tốt nha rồi chúng ta sẽ được giải lao một chút mà để sang tiết thứ hai nha